cất dầu răm trăng trong đầy biệt dòng sông ngay trở lại sao tim hoài chẳng thấy trăng đâu có phải vầng trăng theo sông trôi xa hay giờ vầng trăng thầm thì đại sông con sông quê hương muôn đời thơ mộng dư một dòng xanh mãi tháng năm qua ơi sông sông ơi đêm hát phương hạt môi cầu phi dằm đàn bè sông mơ nước trôi xa ơi sông la sông là hạt đó gối trưa hè mát rượi buồn câu hò vời vời những đêm trăng sông thao thiệt nơi trong sông dịu hiền sâu lắng sông chẳng lạc những bến bờ vô định nghĩa tình sống nhớ mạch nhớ nguồn nên muôn đời sống mãi của quê hương nên muôn đời sống cất dầu răm trăng trong đầy biệt dòng sông ngay trở lại sao tim hoài chẳng thấy trắng đâu có phải vầng trăng theo sông trôi xa hay giờ vầng trăng thầm thì đầy sóng con sông quê hương muôn đời thơ mộng giữa một dòng xanh mãi tháng năm qua sông ơi đêm hát phương hạt hồi cầu phi dằm đàn bè sông mơ nước trôi xa ơi sông la, sông là nơi trưa hè mát rượi buồn câu hò vời vời những đêm trăng sông thao thiệt ngay trong sông dịu hiền sâu lắng sông chẳng lạc những bến bờ vô định nghĩa tình sông nhớ mạch nhớ nguồn nên muôn đời sống mãi của quê hương nên muôn đời sống mãi phải yêu